Một mình anh lang thang trên phố Kiếm con hàng chơi chơi Hàng về hàng về Ôi trời ơi Chết mẹ rồi thằng nào đây Anh ơi anh ơi Anh gì ơi Từ từ đó anh ơi Bình tĩnh rung chia tiền Để cần đánh tao kia Cứu cứu cứu Help me Help me Rồi tí nó chết Thằng nó chết thằng nó đâu có chết Rồi Thằng nào vừa rồi đánh tao Lại tao bảo nào Mày đúng không đâu bầu nó vào Hất riêng lại bắt nó Oh, that's hot. That's hot. Con mày chết với tao con ạ. À. Mày này. Ngu này. Lắm rồi anh ạ. À. Về đi rồi. Về đi. Tao bảo kê cho về rồi còn không về tôi chết rồi. Anh tôi biến anh chuột chết đây. À không được đồng đội mình bị đánh ấy bỏ mặt làm lơ bơ đi mà xấu thì không được rồi phải tính đồng đội có phúc thì cùng lửa có họa cùng chia đấy có ulti lại ra bài xả thân đây vì nước xả thân vì dân phục vụ nào nào ra này ta phả vỡ mồm luôn còn lửa chết mẹ rồi tính nhập sát chơi rồi ui giời ui giời vui này đánh lên ờ sao thằng bạn murat đi đâu đấy chết luôn đây cậu xanh như thằng này bay tao không làm được gì đây tôi biến ra về cho chắc nào anh quay lại xả sát thương lại ngay láo à mày rung bạch tùng trắng hết cả mặt lên em ơi lên trên này này một đống cái này rồi anh anh để anh biết hết bọn này trên nó đâm một một tình thôi về đi trả thù anh trả thù cho anh Hốt Để đấy nó sắp ra rồi Mấy tên nữa tàu sinh lại rồi Lên lên lên lên Đây rồi Để cục thù, Tao lên đến nơi rồi này Cứ để yên tất cả ở đây đấy Đập Mẹ cái đấy bây giờ đấy Nghe mùi gì thum thủm quanh đây Này Trên này có mạng này thằng Violet nữa Đứng đây pha tốc biến quá cường Chơi khô máu cái này luôn Chết chắc rồi Chết 100% rồi Không chết là cạn đầu tôi đi rồi gì nữa Còn nào nữa không Thấy không Thấy sự nguy hiểm anh nhá Rồi rồi Anh tanh ở đây chỉ một bắn thôi Chết rồi bạn ngủ không ngủ chở ơi, nó đòn chuột thôi anh em ơi từ từ rút ra rồi anh ấy đâm vào đâm ra rồi đâm vô thôi anh canh rồi chỉ được bắn này bắn đi bắn như cái máy em nào còn mẹ rồi thằng kinh rồi lúc ra đâu đây rồi lúc vào lùm này bọn mày nhớ mặt tao đấy rồi từ từ anh ơi bướm lên này nó bay lung tung này ui giời nó trời nó toán mù mắt rồi Hôm nay tập xác định rồi Violet đây. Mày à bưởi Một ngàn Ê à Ôi chẳng là đêm mình làm dần hết máu này em tao nào đánh mày đâu mà mày Dần hết máu là chơi gì nữa Về đây cút cút cút cút Để anh ở lại cho Anh lườm rau gắt thịt Lên đi ra Nope. Chết mẹ nó bật ulti giải khống chế rồi. Làm kéo về vô nghĩa. Ơi trời ơi, thoát thoát. Ngục không đâu nhở, đây đây, thằng ngục không này. Uh oh. Mày không hớt được bao con trai. Bố mày sao mày quá, bố mày lại sao mày quá, bố mày lại sao mày quá luôn đấy, bố mày lại sao mày quá luôn đấy. Mày dám đùa tao à hả? Lần sau đẩy ngay cái trụ đi Xong dừng lại phang nhau này Còn kia nhìn gì không vào hỗ trợ đi Bọn ngu này Cứ phải để tao lên tiếng cơ Này, giết nốt thần kinh cho lúc giờ lùng đi Chạy mất tiêu rồi, nhưng mà tông hành chạy nhanh quá rồi rồi Ở đấy Dao tao đến rồi Đấm phủ xung truyền thái vài bốc sinh Với lại chết rồi Để tao kéo này về chơi chơi chạy đâu hả à, không Chạy đâu tôi phải cân nắng, Lên đi ra ơi Nào anh em mình cân được cái map này luôn đấy Hai thằng tôi đủ rồi Không cần đông Ít thì chất lượng là được Vào đây anh tanh hết cho Bao hết cái vùng này rồi Có gì đâu Lấy thằng này tuổi Ê chết kia Ôi giời ơi chết mẹ ngu rồi Xong rồi đấy tiêu chó chết Sao mày ngu thế hả Tao vừa nhìn thấy thằng ngộ không ẩn thân đây này Rồi về luôn rồi Đâu tem mình đâu Quay lại tem mình không tinh thần nào này Anh hấp tinh đại phát rồi mày không được nhặt à Anh chạy đâu con bướm đây Để tao này Rồi được Chưa hiểu cái gì cả Lại lôi tao ra đập này không kéo để tao lên tao kéo về cho xe lại kéo luôn này kéo quái mà mà ăn còn gì nữa muốn thế nào mấy thằng bên mình chết hết trong xe này mấy thằng ngu này vào game ờ, chả giải quyết vấn đề gì cả vâng sau đây phá con bắt cuối cùng từ từ anh bà u mẹ anh làm gì mà anh ngục như trâu hút mã còn ăn em luôn vậy làm như kiểu dễ sơi lắm không bạn ạ bọn này từ từ để anh cover một mình anh bắn tất thứ này Cút cút ra Em anh thầy ở đây Quần què nó bay gì Ủa thật chết rồi à, Chưa kịp làm cái gì cả là như thế này à Bay loạn thích lên cái nữa Bỉa bỉa vài cái Bỉa hầu vài cái là dân quay chết rồi Nhưng không sao Triệu vân của anh là điều quan trọng này Bọn ngu này nó không lên thủ nhà đi à Đấy cứ cắm đầu cắm cổ lên mà đánh tao Một pha đẩy chủ lén khá là hay ハハハ <laughs>